ơn vâng, chị Ô Giá Hương 3 liệu trình, chị Ngọc Hân 5 liệu trình, chị Lê Phương Thảo 3 liệu trình. Em ơi em đang tư vấn sản phẩm gì vậy? Chị nhìn da của em đẹp lắm. Năm nay em bao nhiêu tuổi vậy? Các chị ơi, ngày hôm nay những chị yêu nào mà người đang có cái làn da bị nhạy cảm, bị chai lì đen sạm rồi, dùng rất là nhiều tinh chất lên trên da, dùng rất là nhiều sản phẩm kem trắng da rồi mà làn da không thể thay đổi. Muốn nhận ngay cái bí quyết giúp các chiêu trẻ ra từ 3 đến 5 đến 10 tuổi làm đều màu da xóa nhăn vùng mắt xóa nhăn vùng cười trị dứt điểm tình trạng thâm do nám sạm tàn nhang do mụn để lại đồng thời phù hợp đối với một loại da từ loại da bị nhạy cảm nhất từ loại da của mọi người bị nổi mạch máu nổi gân xanh ngay lập tức để là ngay số tại trực tiếp trong live stream này trên tay em đang cầm đây đây là một em siêu phẩm giúp các chiêu làm trắng da thay đổi là da hoàn toàn chỉ sau đúng 7 ngày nó có tên gọi là huyết Thanh Truyền trắng 7 ngày phát sáng Đến từ công ty trách nhiệm hạn Olic Việt Nam Đây là một dòng sản phẩm duy nhất trên thị trường mỹ phẩm Việt Nam hiện nay Được mang tên là mỹ phẩm sạch Có chữ sạch ở đằng sau tên logo Tại sao em này lại có tên là huyết thanh truyền trắng 7 ngày? Bởi vì quá trình chuyển hóa tế bào từ tế bào chai lì đen sạm chuyển sang tế bào trắng hồng giúp cho làn da của chiếu trắng phát sáng bật từ 3 đến 5 tông da chỉ sau đúng 7 ngày. Nhờ áp dụng công nghệ siêu vi nano phân tử nước kết hợp với công nghệ nam châm vector hút toàn bộ dầu thừa bã nhờn độc tố chân nắm gốc nám dễ nám từ phần hạ bì đẩy lên trên phần trung bì lên trên phần trung bì kết hợp với hồng cầu dưới da chuyển hóa tế bào từ tế bào đen sạm sang tế bào trắng hồng đây là lý do vì sao làn da của người trắng hồng rồi mịn rồi căng bóng rồi trẻ ra từ 3 năm tuổi mà không bao giờ bị quay trở lại nữa các chú nhá đặt hàng lên đơn đúng cú pháp làm mọi người được làm thành công em ơi giá bao nhiêu vậy tư vấn em tư vấn kỹ vậy báo giá đi em ơi chị muốn mua luôn em ơi bên em xỉ từ bao nhiêu lọ vậy em ơi giá bao nhiêu vậy em ơi báo giá đi em ơi ok các tiểu ơi như em vừa đã nói từ đầu livestream rồi Em chỉ còn đúng 20 xuất quà cuối cùng trong cái livestream này Ngay lập tức để là ngay xuân điện thoại vào đây Giá niêm yết của công ty đưa ra đây Hàng đạt chuẩn chất lượng 5 sao được Bộ Y tế phê duyệt Thứ nhất có đầy đủ tem vàng của Bộ Y tế Đồng thời tải phần mềm AI check ra Giá niêm yết trên phần mềm AI check là 500k một hộp Ngày hôm nay em trợ duy cho đúng 20 triệu cuối cùng trong cái livestream này Được trải nghiệm với giá khuyến mại Đối với chiêu nào có làn da trắng đẹp như em rồi <clears throat> Mọi người muốn dùng liều duy trì Thì sử dụng cho em đúng một lọ này thôi từ 500k xuống còn 199k em miễn phí ship giao hàng toàn quốc chia sẻ cho em một lần về trang book cá nhân của mình đối với chị em nào trên 25 tuổi da của mình bị chai lì đen sạm da của mình bị nhạy cảm lỗ chân lông to da không có được đều màu muốn trắng sáng da bật tông da trẻ da từ 35 tuổi ngay lập tức sử dụng cho em một liệu trình ở đây tương ứng với là ba lọ huyết thanh này dùng cho em từ 3 đến 4 tháng mỗi một lọ này dùng trong từ 1 tháng đến 1 tháng rưỡi giảm giá từ 1 triệu 650 nghìn đồng xuống còn 999k 3 huyết thanh tương ứng với 3 hộp này mọi người được miễn phí ship hàng toàn quốc và đồng thời tặng thêm cho các chị yêu một em sữa là mặt Cambolic nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc Việt Nam với thành phần chính là cam tảo hồng sâm và đồng thời giúp các chiêu làm trắng da một lần sử dụng sữa mặt này bằng 3 lần bôi kem trắng da đây là dòng sản phẩm chuyên dành cho da bị mụn, da bị nám, da bị tàn nhang và muốn trắng da. Hút toàn bộ độc tố dầu thừa bã nhờn, chân lắm gốc nám này đẩy hết lên trên bề mặt của da. Các tiểu nhá. Ok chưa tiểu ơi. Còn đối với chiêu nào trên 35 tuổi dùng rất là nhiều tinh chất lên trên da rồi dùng rất là nhiều loại sản phẩm kem trắng da kem trị nám tàn nhang rồi mà không có hiệu quả các chị ơi muốn trẻ ra từ 5 đến 10 tuổi Da của mình bị não hóa, bị chai lì rồi Muốn không bao giờ bị tái trở lại nữa Muốn da đẹp vĩnh viễn luôn Không bị quay trở lại nữa Thì sử dụng trên một liệu trình ở đây Một combo như thế này Từ 3 triệu 150 nghìn đồng Em giảm giá xuống còn 999k Bao gồm 5 em huyết thanh truyền trắng Mua 5 huyết thanh em tặng thêm huyết thanh là 6 nọ thứ sáu này giúp các chiêu không bao giờ bị tái trở lại nữa da trắng hồng da đẹp rồi không bị quay trở lại gồm 6 thanh và tặng thêm cho các chị yêu một em sữa ở mặt này 7 hộp mới có giá là 999k chia ra có 140.000 đồng một hộp thôi dùng trong từ 6 đến 7 tháng đây là một liều dùng để điều trị nám tàn nhang đồi mồi tận gốc cho mọi người luôn dùng mà không thích không mê quay về đây em hoàn tiền cho mọi người gấp đôi và trong đơn hàng của chị yêu đây có phiếu bảo hành của bên shop nhà em Toàn bộ thông tin và số tài hotline của bên nhà em Để ở bên trên phần đơn hàng của mọi người Chị ơi em vừa mới nhận được hàng Dùng như thế nào với chị gái xinh ơi Ok Tiểu ơi em sẽ hướng dẫn các tình yêu sử dụng này Mua từ 3 liệu trình trở lên được tặng một em sữa mặt chuyên dành cho da Bị mụn, da bị nám, da bị tàn nhang Bên em không bán ở bên ngoài chỉ tặng cho mọi người thôi Được không ạ? À? dùng cho em một ngày hai lần sáng tối mỗi lần dùng chị chấm lên cho em bốn điểm như này đây mọi người nhìn chưa đấy chấm lên cho em bốn điểm mọi người nhìn này massage cho em này đấy trong vòng đúng 10 giây đầu tiên thôi 10 giây đầu tiên cảm nhận này thơm đặc biệt là mềm mịn và căng bóng tức thì luôn trong vòng đúng 3 ngày tiếp theo dùng đều đặn cho em một ngày hai lần sáng tối làn da người trắng bật tông từ 2 đến 3 tông da mềm da mịn và đặc biệt là căng bóng tiếp theo đây trong đúng 7 ngày một người dùng đều đặn trong một ngày hai lần sáng tối làn da một người trắng phát sáng luôn bật từ 3 đến 5 tông da và làm đều màu da xe kít lỗ chân lông sau 28 ngày đúng và đủ một chu kỳ tái tạo của một làn da làn da mọi người hoàn toàn là thay đổi thay đổi từ 40 đến 60 phần trăm trẻ ra từ 5 đến 10 tuổi đồng thời mờ thâm do nám sạm tàn nhang đồi mồi lại đặt hàng để lại cho em đúng cú pháp số hộp kèm số bên cạnh mọi người được lên hàng thành công Em xin cho đơn thì yêu Quỳnh Chi 5 liệu trình Chị Nguyễn Hạnh 3 liệu trình Chị Nguyễn Hải 5 liệu trình Chị Lê Phương Thảo 3 liệu trình Chị Giao hơn 5 liệu trình Khách hàng của bên em cực kỳ là thông minh luôn Không có chiêu là mua một lọ, mua hai lọ luôn Bởi vì sao? Đây là một live stream duy nhất Sau khi kết thúc live stream là em Phượng xóa like ngay lập tức Lần sau mọi người muốn mua hàng Quay về đúng giá limit trên và mà ai check là 500k một hộp cách chiếu nhãn chính vì vậy gặp em ở trên livestream rồi không có gì đang được nghe một chuyên gia tư vấn về da ngồi đây chia sẻ cho mọi người những cái bí quyết giúp các chiêu làm trắng da xóa nhăn vùng mắt xóa nhăn vùng cười trẻ hóa làn da từ 3 đến 5 tuổi làm đều màu da chị dứt điểm tình trạng thâm do nám sạm và nhang đồi mồi này. em ơi trước chị gặp em bị nám tàn nhang cơ mà Sao bây giờ nhìn em khác vậy Em có đi thẩm mỹ không Ok các chị ơi Em bảo chị yêu rồi Những chiêu nào trước đây biết đến em Thì mọi người đều biết em Phượng có một cái làn da cực kỳ là xấu luôn Đây các chị có thể nhìn này Đây các chị ơi Em cho mọi người xem đây Đây là hình ảnh làn da của em Phượng Cách đây 6 tháng Bản thân em là một bà mẹ bỉm sữa năm nay 38 tuổi rồi Cách đây 6 tháng em Phượng bị nám tàn nhang đồi mồi rất là nhiều Da bị thâm, bị chai, lì, đen sạm, da không có được đều màu Bị nhăn ở vùng khóe mắt, nhăn ở vùng khóe cười Bản thân em có bệnh thì vái tứ phương Ai bảo gì em Phượng đều dùng đấy Em Phượng còn uống thuốc của người dân tộc Tày rồi Dân tộc Giao rồi Nhưng mà làn da không có thể cải thiện Em Phượng đầu tư một liệu chính đi bắn tia laser ở ngoài spa Mất 20 triệu nhưng tiền mất đặt tật mang Bắn đến đâu để lại hậu quả Ở bên chân phần biểu bì của da đây Chỉ sau đúng 2 tháng thôi Làn da của em ngày càng nám, chồng nám Ngày càng nặng hơn so với lúc ban đầu Chính vì vậy ngày hôm nay các chị ơi gặp được em ở trên livestream rồi Không các chị trên hiệu đang được nghe một chuyên gia tư vấn đại gia ngồi đây Đồng thời đang được nghe chính khách hàng sử dụng sản phẩm này sử dụng và chia sẻ cho mọi người Em đứng trên cương vị là một tín đồ, là một khách hàng của chính cái sản phẩm mà em đang kinh doanh đây. Các chiều nhá. Chiêu nào muốn trắng da và trẻ hóa làn da giống như em ngay lập tức để lại ngay số thoại trực tiếp trong livestream này mọi người được chốt đơn hàng thành công em chốt đơn chị ông ngọc hơn 5 liệu trình à, chị nhan Talasa ba liệu trình em ghi nhận đơn chỉ cần để lại cho em số thoại vào đây là mọi người được lên hàng thành công em đang phát một lúc ở trên rất là nhiều máy một nghìn chiêu đang có mặt trong livestream này em chỉ chọn ra đúng 30 chiêu nhanh tay nhất đặt hàng để lại đúng cú pháp ba lọ kèm số tại bên cạnh hoặc 5 lọ kèm số tại bên cạnh mọi người được lên hàng thành công à, em ơi chị vừa mới nhận được hàng của em xong à, dùng như thế nào vậy em các chị ơi dùng cho em một ngày hai lần sáng tối à, em gái ơi à, chị mới dùng được 7 ngày huyết thanh truyền trắng bên em thật sự rất là mềm và mịn lỗ chân âm của chị cũng đã xe hết rồi da của chị trắng màu mềm ai cũng khen dạ này dùng gì mà da mướt một mượt luôn dạ ok em cảm ơn chị yêu ngọc luyến rất là nhiều à, chị yêu chị yêu hàn lan anh ơi à, nếu như chị bị nám tà nha mà chị dùng hết ba lọ rồi thì chị có cần dùng lọ nữa tiếp theo không ok các chị ơi đối với những chiêu nào chúng ta đã dùng sản phẩm bên nhà em rồi mà mọi người muốn da của người trắng bền vững không bao giờ bị quay trở lại nữa nám ta nhá không bao giờ quay trở lại nữa thì các chị ơi dùng cho em một liệu trình tối thiểu là từ 5 liệu trình trở lên ở đây các chị nhá lọ thứ sáu em tặng cho mọi người đây đó chính là lọ dùng duy trì hút toàn bộ độc tố chân nám gốc nám rễ nám mà không bao giờ bị quay trở lại da người trắng hồng và trắng phát sáng rồi không bị quay trở lại các chiếu nhá đấy ok chị ơi chị ơi em ơi chị bị nám tàn nhang chị dùng hết 5 liệu trình rồi bây giờ hết nám tàn nhang rồi gửi thêm cho chị ba liệu trình nữa nhé theo địa chỉ cũ ok em, em chốt đơn chị yêu luôn à chị ơi Da em bị lỗ chân lông to Em dùng mới được 3 ngày thôi Da rất là mịn, lỗ chân lông chưa cải thiện Nhưng da rất là mịn và trắng Cảm ơn chị Phượng rất là nhiều Mọi người thấy không ạ <clears throat> Em đang livestream ở trên rất là nhiều máy Khách hàng vào livestream này phản hồi trực tiếp trên livestream Thì thứ nhất Mọi người phải biết được thứ nhất là uy tín của người bán hàng như thế nào Cái thứ hai Chất lượng của sản phẩm ra làm sao cái thứ ba là dịch vụ chăm sóc của bên sóc cù vượng như thế nào mà khách hàng nhìn em trên livestream phản hồi trực tiếp và quay lại mua cho anh em bạn bè người thân các chị ơi không tin dành cho em 10 giây vào ngay Google tìm tên của em là Cù Phượng Olic sẽ là toàn bộ thông tin và bài báo viết về em Phượng luôn mọi người nhá sử dụng sản phẩm bên em sau đúng 10 giây thôi không thích quay về em hoàn tiền các tình yêu gấp đôi luôn được không ạ không có một người bán hàng nào lại cam kết nhiệt tình giống như em Phượng ngày hôm nay ngồi đây các chiều nhá dùng không thích không mê không nghiện em Phượng em không có lấy tiền em cho mọi người xem một số feedback hàng ở bên nhà em đây các chị ơi Chị này có tên Facebook là Nguyễn Hằng Chị đấy bị thâm do mụn để lại Dùng rất là nhiều loại sản phẩm dành cho da chị thâm rồi Nhưng không có hiệu quả Gặp em ở trên livestream mua đúng 5 liệu trình thôi Và bây giờ em cho mọi người xem feedback đây Mọi người nhìn chưa? Đã hết thâm rồi Lại còn da còn căng bóng mịn màng nữa và trẻ ra nữa Và hiện tại đang là tổng phân phối tại khu vực Thanh Hóa Chính vì vậy ngày mai những chiêu nào mà người đặt hàng rồi dùng thích rồi Muốn quay lại nhập sỉ thì cứ liên hệ với bên em qua Zalo Bên em tư vấn sỉ cho mọi người các chiêu nhá Em ơi chị giờ mới vào livestream hướng dẫn lại cách sử dụng đi em Ok các chị ơi Em hướng dẫn mọi người cách dùng này dùng cho em một ngày hai lần sáng tối chấm lên cho em ba giọt lên trên ba điểm như này đây mọi người nhìn chưa đấy các chú ơi một giọt huyết thanh truyền sang ở bên nhà em không khác gì mọi người đang tiêm thẳng collagen sống trực tiếp trên hàng da một giọt huyết thanh này đậm đặc gấp 100 lần giọt xe zoom bên ngoài thị trường các chị mọi người nhìn trên bên nhà em chưa tốc độ thẩm thấu cực kỳ là nhanh luôn các chị ơi dùng không thích không mê quay về đây em hoàn tiền cho mọi người gấp đôi luôn với thành phần chính của nó ở đây đó chính là collagen sống không có gì cái tình yêu là sợi collagen đang còn sống ở trong huyết thanh này một người đang tiêm thẳng collagen tươi xuống trực tiếp trên phần hạ bì không các gì một liệu trình đi spa nâng cơ kéo chỉ vàng ngoài spa trị giá là từ 20 đến 30 triệu đồng các chị ơi cái vùng da bị chai lì đen sạm vùng da bị nhạy cảm vùng da bị thô da bị sần sùi vùng da bị nám tàn nhang và bị mụn đấy đó chính là vùng da dần hạ bì của mọi người Đang bị đứt gãy collagen từng phần Cấu trúc da chúng ta được chia làm 3 lớp Biểu bì, trung bì và hạ bì Khi collagen trên phần hạ bì của mọi người đã bị đứt gãy rồi Dẫn đến da của mọi người bị não hóa Bị trùng da Bị nhăn nheo, bị chảy xệ Xuất hiện hiện tượng là da bị nhạy cảm Da bị thô, da bị sần sùi Việc đầu tiên của các chị em muốn có làm da đẹp Đó chính là phải làm cho da các chị phải được khỏe đã phải được hồi phục collagen chính vì vậy các chú anh ngày hôm nay duy nhất trên canal livestream mình đây em đưa ra cho các yêu một cái siêu phẩm là huyết thanh truyền trắng 7 ngày có chứa thành phần là collagen sống giúp các chiêu làm tái tạo làn da dùng đến đâu là làn da của mình được tái sinh và được phục hồi ngay lập tức chỉ trong vòng đúng 10 giây thôi với thành phần tiếp theo ở đây đó chính là chiết xuất từ cam tảo chiếm 98% một cân cam thảo này là 750 triệu không phải là 75 triệu. Nó có khả năng chuyển hóa tế bào kết hợp với công nghệ độc quyền từ Pháp và Việt Nam. Đó chính là công nghệ siêu vi nano phân tử nước là toàn bộ là collagen sống kết hợp với cam thảo, kết hợp với hồng cầu dưới da đồng thời dễ của cái dâu tằm trắng và tảo biển của Hàn Quốc. Nó hòa quyện vào với nhau và được bọc lại trong một phân tử nước. Khi tiến hành massage ra như này đây trong vòng đúng 10 giây đầu tiên nó sẽ thẩm thấu từ phần biểu bì xuống phần trung bì xuống phần hạ bì ở dưới phần hạ bì này nó kết hợp thêm một công nghệ nữa đó chính công nghệ nam châm vector một đầu chứa cam thảo tiêm thẳng cam thảo xuống dưới phần hạ bì để đi lui dưỡng làn da giúp làn da mới được khỏe bổ sung dinh dưỡng tái sinh cái vùng collagen đang bị đứt gãy một đầu chứa nam châm hút toàn bộ độc tố dầu thừa bã nhờn chân lắm gốc lắm dễ làm một độc tố ổ hắc tố melanin làm đen da hình thành lên chân nám trần nhang này được loại bỏ đẩy lên trên phần trung bì lên trên phần trung bì này có quá trình diễn ra một quá trình chuyển hóa tế bào kết hợp với hồng cầu ở dưới da từ tế bào đen sạm chuyển sang tế bào trắng hồng và làn da của một người trắng hồng phát sáng chỉ sau đúng 7 ngày bởi vì quá trình tái tạo quá trình diễn ra chuyển hóa tế bào này diễn ra trong vòng đúng 7 ngày chính vì vậy em này có tên là huyết Thanh truyền trắng 7 ngày trắng phát sáng bật từ 3 đến 5 tông chỉ sau đúng 7 ngày thôi mà trắng vĩnh viễn không bao giờ bị quay trở lại nữa nám tàn nhang hết rồi không bao giờ bị quay trở lại nữa chơi giá bao như vậy chị ơi các chị ơi giá niêm yết của công ty đây trên phần mềm ai check là 500k một chiêu nào có làm ra trắng như em rồi chỉ cần dùng cho em đúng một lọ thôi từ 500.000 đồng xuống còn 199k một chia sẻ cho em một lần về trang bức cá nhân của mình để các chương được miễn phí ship toàn bộ đơn hàng đối với trường là trên 25 tuổi da của mình bị khô bị nhạy cảm bị chai lì đen sạm da của mình não hóa rồi muốn trắng da trẻ da từ 3 đến 5 tuổi thì dùng cho em từ 3 liệu trình trở lên từ 1 triệu 650 nghìn đồng 3 liệu trình Em giảm giá cho mọi người xuống còn 599k 3 liệu trình Dùng trong từ 3 đến 4 tháng Tặng thêm cho mọi người một em sữa thật Cambolic Chuyên dành cho da mụn, da nám, da tàn nhang và muốn trắng da Một lần sử dụng sữa mặt này bằng 3 lần bôi kem trắng da luôn Đặt hàng để lại cho em đúng cú pháp ba lọ kèm số cho bên cạnh mọi người được lên làm thành công đối với trường là trên 35 tuổi rồi da bị não hóa rất là lâu rồi Đồng thời muốn trẻ ra từ 5 đến 10 tuổi Muốn trị dứt điểm tình trạng thâm Do mụn, do nám, do nhang Và muốn làn da đẹp rồi Mà không bị quay trở lại nữa Thì sử dụng cho một combo ở đây Từ 3 triệu 150 nghìn đồng 5 hộp huyết thanh này dùng cho em từ 6 đến 7 tháng Em tặng thêm một huyết thanh là 6 6 huyết thanh tặng thêm cho mọi người một sữa rửa mặt đây là 7 sản phẩm Từ 3 triệu 150 nghìn đồng xuống còn 999 k Chi phí làm đẹp chỉ mất có 3.000 đồng mỗi một ngày Một hộp chia ra là 140.000 đồng Đặt hàng để lại cho em đúng cú pháp Lâm lọ kèm số bên cạnh mọi người được lên hàng thành công Chi phí làm đẹp chỉ mất có 3.000 đồng Các chị nhá Chị em phụ luôn ta hy sinh vì chồng vì con 70% thôi 30% hãy dành cho bản thân mình 3.000 đồng này không bằng một cốc trà đá ngoài vỉa hè 3.000 đồng là các chị ơi không mua được một bữa dao luôn các chị ơi nhá 199k này không bằng một chiếc áo phụ đang mặc đây Bớt một chiếc áo đi Cái làm da nó tố cáo tuổi tác của em phụ nữ mình Muốn chồng yêu hơn, chiều hơn Muốn xếp tăng lương Muốn đi đâu Chúng ta cũng được để ý Đi đâu ta được ưu tiên đúng không ạ Ngay lập tức các chị ơi không được bỏ qua cái giây phút này Đây là một em siêu phẩm Huyết thanh truyền trắng 7 ngày phát sáng đang vô cùng hot đang được săn lùng trên thị trường mỹ phẩm Việt Nam. Bên em thường xuyên cháy hàng. Trung bình một ngày em xuất đi từ 300 đến 500 đơn hàng, gồm 3 là combo là 3 đến 5 lọ. Trung bình một ngày em xuất đi từ 1.000 đến 1.500 một huyết thanh luôn. Em cho mọi người xem các chiều nhá. Lượng hàng của em đi này, Đây mọi người nhìn chưa Lượng hàng của em về đây toàn về bằng ô tô tải thôi Toàn về mấy chục thùng một thôi Và tiếp theo đây các chị có thể nhìn này Lượng hàng của nhà em đi kinh khủng luôn Các chị có nhìn trên bên nhà em chưa Đổ đống đi từ 300 đến 500 đơn hàng một ngày Thì mọi người phải biết được thứ nhất Là sản phẩm phải tốt Khách hàng quay lại mua hàng Cái thứ hai là uy tín của người bán hàng như nào Cái thứ ba là dịch vụ chăm sóc hàng ra làm sao Tất cả khách hàng ở trên livestream này Bên em đều kết bạn Zalo mọi người Và chăm sóc các chiêu qua Zalo Dùng đúng 3 ngày, 7 ngày và 28 ngày cho bên em xin phản hồi. Đúng nếu như mà người dùng sản phẩm mà không thích em bên em hoàn tiền gấp đôi. Chiêu nào mua 200 em hoàn tiền 400. Chiêu nào mua 600 em hoàn tiền 1 triệu 2. Chiêu nào mua 1 triệu em hoàn tiền 2 triệu luôn các chú nhá. Không tin, dành cho em 10 giây. Vào ngay Google tìm tên của em là Cù Phượng Olic sẽ ra toàn bộ thông tin và bài báo viết về em Phượng luôn. Và cái chỗ đặc biệt là tháng 6 năm 2019 vừa qua em đại diện cho thương hiệu mỹ phẩm sạch thiên nhiên Olic Việt Nam sang bên Hàn Quốc nhận công thức làm trắng da làm trẻ và da tốt nhất mộ, mọi thời đại luôn đấy tốt nhất mọi thời đại luôn được công nhận tên trên toàn châu Á được sự cố vấn của bác Hân là phó trưởng phó là phó trưởng thư ký Viện Hoa học Việt Nam đấy phó trưởng thư ký viện Hoàng việt nam luôn giúp các chỗ làm trắng da tái sinh làn da phục hồi làn da chỉ trong vòng đúng 10 giây đầu tiên trong vòng đúng 7 ngày thôi làn da trắng phát sáng bậc từ 3 đến 5 tông trắng hồng rồi mà không bao giờ được quay trở lại nữa không phải là trắng bờ trắng bạch như một số dòng kem trộn mà người đang sử dụng gây bào mòn da gây bắt lắng cho da em ơi Chị đang sử dụng huyết thanh truyền trắng ở bên nhà em Thật sự da chị rất là mềm Ai cũng khen giờ này dùng gì mà trẻ vậy Gửi thêm cho chị 5 lọ nữa để chị tặng Cô bạn cùng phòng Ok tình yêu Quỳnh Chi À, chị ơi, em đang sử dụng huyết thanh truyền trắng ở bên nhà chị Em dùng sắp hết rồi Còn hai tuần nữa là hết Gửi cho em thêm ba lọ nữa nhé chị yêu Về địa chỉ 12 Trần Bích, Hoàng Mai, Hà Nội Ok thôi, mời thấy mạng Khách hàng của bên em vào livestream này Phản hồi trực tiếp quay lại mua cho anh em bạn bè người thân thì mọi người phải biết được cái sản phẩm này nó chất lượng như thế nào gặp em ở trên livestream rồi mà mọi người không mua mà cứ để làn da bị não hóa bị chai lì bị thâm sạm bị nám tà nhang là lỗi các chị yêu các chị yêu nhá ngày hôm nay các chị yêu đang được nghe một chuyên gia tư vấn về da ngồi đây đồng thời cũng đứng trên cương vị là một khách hàng của chính cái sản phẩm em Phượng đang bán đây các chị có thể nhìn này Em cho mọi người xem hình ảnh làn da trời ơi cái tình yêu ơi hình ảnh làn da của em Phượng đây Cách đây 6 tháng Làn da của em Phượng bản thân em Phượng không phải là một người có một cái làn da đẹp mà bản thân em Phượng có một cái làn da nám tàn nhang và bị chai lì đến sạm luôn các chị nhìn trên bên nhà em chưa Hình ảnh làn da của em Phượng cách đây 6 tháng đây Là một bà mẹ bỉm sữa có hai bé Năm nay Phượng 38 tuổi rồi các chị ơi nhìn trên bên nhà em chưa Dùng rất là nhiều loại sản phẩm kem đặc trị rồi mà không có thành công hàng trong nước và nước ngoài cũng có có bệnh thì bái tứ phương em cũng đầu tư vào liệu chính đi bắn tia laser mất hơn 20 triệu nhưng bắn đến đâu để lại tổn thương ở bên trên phần biểu bì gian đấy chỉ trong vòng đúng 2 tháng thôi nám của em lại quay trở lại mọi người nhìn trên bên em chưa không tự tin để cái làn da mật mộc khi ra ngoài ngày hôm nay có là một cái làn da như hiện tại rồi tất cả đều có bí quyết của nó bí quyết đây làm chọn cho em siêu phẩm có tên gọi là huyết thanh truyền trắng 7 ngày phát sáng đến từ công ty trách nhiệm hạn Olic Việt Nam. Đây là một dòng sản phẩm số 1 trên thị trường mỹ phẩm được mang tên là mỹ phẩm sạch. Và em Mít Thanh này đạt top 10 vì người tiêu dùng Việt Nam, đạt top 100 thương hiệu Đông Nam Á và được lên trên kênh chương trình hãy chọn ra đúng trên kênh VT3, trên kênh VT2 trên kênh làm đẹp được phát sóng vào khung giờ vàng 12 giờ trưa. Các chú ơi, nếu như một sản phẩm không hiệu quả thì chắc chắn không bao giờ được tiếp cận với trên 90 dân. Các chị có công nhận với em không ạ? À? Chị ơi báo giá đi, em vừa mới vào livestream chị ơi, giá bao nhiêu vậy chị ơi các chị ơi? Giá niêm yết công ty đưa ra là 500k một. Ngày hôm nay những chiêu nào trên 25 tuổi da bị chai lì đen sạm rồi dùng trăm từ 3 liệu trình. Giảm giá từ 500 à, từ 1 triệu 650 đồng xuống còn 599k. Tặng cho mọi người một sữa rửa mặt để lại đúng cú pháp ba lọ kèm số nhân cạnh chiêu nào trên 35 tuổi rồi da bị não hóa rồi ngoài 25 tuổi trở ra là cơ thể chúng ta không có khả năng sản sinh thêm collagen bắt buộc các trường phải bổ sung collagen qua bằng cái hình thức thứ nhất là uống collagen tươi trực tiếp vào trong cơ thể cái thứ hai là tiêm thẳng collagen tươi trực tiếp trong làn da ngày hôm nay các chơi một giọt huyết thanh truyền thẳng vào bên nhà em đạm đặc gấp 1.000 giọt zoom bên ngoài thị trường. Nó có chỉ số chống oxy hóa gấp 5.000 lần vitamin C và 6.000 lần vitamin E. Vitamin C và vitamin E có chỉ số chống oxy hóa, chống lão hóa gấp 5.000 lần vitamin C và 6.000 lần vitamin E mọi người mua ở bên ngoài hiệu thuốc. Mọi người uống trực tiếp vào trong cơ thể luôn. Có tác dụng giúp các chị làm trẻ ra từ 3 đến 5 đến 10 tuổi tùy cơ địa mỗi người. Dùng cho em 3 liệu trình trở lên này Trẻ ra ít nhất từ 3 đến 5 tuổi Dùng cho em Phượng từ 6 liệu trình trở lên đây Chưa là trên 35 tuổi rồi Da bị chai lì đen sạm Bị nám trồng nám Muốn trắng da trắng bền vững Mà không bao giờ bị quay trở lại nữa Dùng cho em một combo ở đây Từ 3 triệu 150 nghìn đồng Em giảm giá cho còn 999k Bao gồm 5 huyết thanh Em tặng thêm một huyết thanh là 6 Lọ thứ sáu là hút toàn bộ độc tố dầu thừa bã nhờn Giúp cho làn da người trắng hồng rồi Mà không bao giờ bị quay trở lại nữa Tặng cho mọi người một em sữa rửa mặt này Chất lượng thực cam tạo Giúp mọi người loại bỏ toàn bộ dầu thừa bã nhờn Chân nắm gốc nám này ra bên ngoài Các chịu nhá Chi phí làm đẹp chỉ mất có 3.000 đồng mỗi ngày thôi Đặt hàng để lại cho em đúng cú pháp 3 lọ hoặc 5 lọ kèm số bên cạnh Mọi người được đi làm thành công Em xin cho đơn tình yêu Quỳnh Chi 5 hộp, chị Giáng Hương 3 hộp, chị Hiền Hiền 5 hộp, chị Minh Hằng 5 hộp. Khách hàng ở bên em cực kỳ thông minh, không ai mua một hộp và mua hai hộp luôn bởi vì sao? Đây là một live stream duy nhất. Sau khi kết thúc live stream là em Phượng xóa live. Khi mà em Phượng xóa live mua ở ngoài live stream là đúng là 500k một hộp các chị yêu nhá. Đây các chị yêu nhìn cho em này. Da của em căng bóng và trắng hồng và trắng phát sáng luôn các chị ơi. Em cho các chị yêu xem một số feedback khách hàng tiếp theo của bên nhà em. Đây Các chị yêu nhìn này Cô này có tên Facebook là Trinh Nguyễn Năm nay cô Trinh Nguyễn này đã 55 tuổi rồi Mọi người nhìn chưa Da cô ấy bị trùng da này Bị não quá bị nhăn ở đuôi mắt Nhăn ở vùng khóe cười đây Các chị yêu nhìn trên bên nhà em chưa Sau khi sử dụng 5 hiệu tính huyết thanh của bên nhà em này Da được căng bóng Mọi người nhìn chưa Nhét nhăn ở vùng mắt và nhét nhăn vùng cười Và trẻ da và đã trắng da rồi Trẻ da tầm 5 tuổi Ngày hôm nay chiêu là muốn xóa nhăn vào mắt xóa nhăn vùng cười trẻ ra từ 35 tuổi ngay lập tức đặt hàng để lại cho em số đại trực tiếp trong livestream này bên em chốt hàng thành công cho các chị yêu ok cho mọi người à, chị ơi sản phẩm này có bắt nắng không em dùng rất là nhiều loại mỹ phẩm rồi em sợ bắt nắng lắm ok chị ơi như em đã bảo các chị yêu rồi kem huyết thanh truyền trắng 7 ngày phát sáng của bên em này không chứa chất xà phòng chính vì vậy không bào mòn da không châm chích không lột ra đã đẹp rồi là không bao giờ bị quay trở lại nữa sau khi sử dụng sản phẩm không bị hoàn lại ra các chị nhá em ơi chị dùng huyết thanh của bên nhà em thì có bôi thêm kem chống nắng có bực bôi thêm kem trị nám lên không em chị đang dùng dở ok em cảm ơn câu hỏi chị phương thảo rất là nhiều đối với chiêu nào một người đang có kem dưỡng thì các chị ơi mọi người sử dụng cho em bình thường bôi tinh chất lên trên da trước chỉ trong vòng đúng 10 giây thôi nó thẩm thấu hết xuống phần hạ bì rồi sau đó các chị ơi bôi kem chống nắng lên ban ngày bôi kem chống nắng buổi tối các chị ơi bôi kem đặc trị lên bình thường các chị nhá không ảnh hưởng gì ok chưa còn đối với chiêu làm một người không có kem thì các chị ơi chỉ cần sử dụng cho em đúng cái huyết thanh này thôi dùng đúng liệu trình cho em một ngày hai lần sáng tối kết hợp với sữa rửa mặt này đặc trị cho da mụn da nám da nhang và muốn trắng da này là các chị đã có một làn da hoàn hảo rồi các chú nhá sử dụng không thích không phê không mê quay về đây em hoàn tiền cho tình yêu luôn mọi người nhìn chưa đấy Chị ơi em đang sử dụng huyết thanh truyền trắng của bên nhà chị mới được có hai ngày thôi Nhưng mà em thích lắm chị ơi da mềm mềm và da mịn luôn Sờ lên không còn tình trạng bị rộp da nữa ok đúng rồi chị ơi Đối với chị yêu nào có làn da bị khô, bị nhạy cảm, bị nổi mạch máu nổi cân xanh Đó chính là vùng da của người ta bị đứt gãy collagen Việc đầu tiên của các chiêu là muốn có mà làm da đẹp phải làm cho khỏe da nữa Bổ sung collagen kịp thời cho bên nhà em Đấy em huyết thanh của bên nhà em này có bổ sung collagen Sống Không các gì một người đang tiêm thẳng collagen sống dưới phần hạ bì Không các gì một liệu trình Đi lâng cơ ở ngoài spa bằng chỉ vàng rơi vào từ 20 đến 30 triệu Không các gì cái tình yêu đang tiêm thẳng collagen sống xuống tới phần hạ bì này đi để ly nuôi dưỡng làn da các chú ơi đúng 10 giây đầu tiên thôi toàn bộ là collagen sống kết hợp với cam thảo chiếm 98% 750 triệu một cân cam thảo kết hợp với hồng cầu ở dưới da và rễ của cây dâu tằm trắng rễ của cây dâu tằm trắng này có khả năng tự tổng hợp vitamin vitamin A vitamin B và vitamin C có tác dụng gì ạ giúp mọi người làm trắng da làm mịn da làm căng bóng da mặt trẻ hóa làn da làm chống oxy hóa đây là lý do vì sao làn da có khi sử dụng huyết thanh này trẻ ra từ 3 đến 5 tuổi các chú nhá tùy cơ địa mỗi người luôn và kết hợp với công nghệ sử dụng độc quyền đây từ pháp về việt nam đó chính là công nghệ siêu vi nano phần nước toàn bộ dinh dưỡng là collagen sống kết hợp với hồng cầu ở dưới da và cam thảo và rễ của cái rau trắng này được hòa quyện vào với nhau được tan chảy ra thẩm thấu từ vần biểu bì xuống vần trung bì và xuống vần hạ bì xuống vần hạ bì nó áp dụng thêm một cái công nghệ nữa đó chính là công nghệ vector lam châm một đầu chứa cam thảo tiêm thẳng cam thảo xuống phần hạ bì để đi lui dưỡng làn da một đầu là hút toàn bộ độc tố dầu thừa bã nhờn chân nắm gốc nám này được đào thải qua phần hạ bì lên trên phần trung bì lên trên phần trung bì kết hợp với hồng cầu dưới da diễn ra một quá trình chuyển hóa tế bào từ tế bào đen sạm chuyển sang tế bào trắng hồng và đã trắng hồng rồi là trắng vĩnh viễn không bao giờ bị quay trở lại nữa các tiểu nhá đây là lý do vì sao mà làn da của một người trắng phát sáng chỉ sau 7 ngày bởi vì quá trình diễn ra chuyển hóa tế bào này diễn ra trong vòng đúng 7 ngày thôi đúng 7 ngày thôi da có chỉ trắng phát sáng luôn bật từ 3 đến 5 tông và trắng vĩnh viễn không bao giờ lại quay trở lại nữa đặt hàng để lại cho em đúng cú pháp ba lọ hoặc 5 lọ kèm số điện thoại bên cạnh mọi người được đơn hàng thành công em cho đơn thiếu dáng hương 5 lọ này chị Nhan Tarasa ba lọ chị Ngọc Hải ba lọ chị Trịnh Ngắt 5 lọ chị Vũ Nga 5 lọ à, chị à, Gia Hân ba lọ đặt hàng chỉ cần để lại cho em đúng số hộp kèm số điện cạnh vào đây mọi người được lên hàng thành công Chị ơi em đang sử dụng huyết thanh truyền trắng ở bên nhà chị Da của em đẹp rồi thì em có cần dùng tiếp không chị? Các chị ơi cho em đặt lại một câu hỏi này Nếu như ngày hôm nay các chị ăn cơm rồi Thì ngày mai các chị có ăn cơm nữa không? Giống như một cơ thể chúng ta cũng vậy Muốn có một cơ thể khỏe mạnh Thì phải bổ sung đầy đủ dinh dưỡng Thứ nhất là chất đạm Chất béo và chất sơ Để có dinh dưỡng để đi nuôi cơ thể của mình Đúng không ạ Cũng giống như các chị đang trồng một cái cây muốn cái cây phát triển tươi tốt các chị chỉ tưới và chăm sóc một lần xong rồi thôi thì cái cây đấy có thể sống sót được mãi mãi không ạ? Các chị ơi, cái làn da cũng vậy là lời tố cáo tuổi tác của chị em phụ nữ mình. Muốn có một làn da các chị đã điều trị hết mụn, hết nám, hết cả nhang và làn da chị đã trắng rồi. Muốn duy trì bền vững trắng hồng các chị ơi dùng liên tục cho em dùng duy chỉ trong một ngày hai lần sáng tối thôi không mất quá là nhiều thời gian đâu chỉ trong vòng đúng 10 giây thôi là toàn bộ dinh dưỡng là collagen sống cam tạo kết hợp với rễ của cái dâu tằm trắng này lớp thẩm thấu xuống phần hạ bì để đi lưu dưỡng làn da bởi vì công nghệ sử dụng đây công nghệ siêu vi nano phân tử nước kết hợp với công nghệ vector làm châm nó có tốc độ thẩm thấu nhanh gấp 100 lần xe du mọi người mua ở bên ngoài luôn các chịu nhá Chính vì vậy một giọt huyết thanh này đậm đặc gấp 1.000 giọt C dung ngoại trường. Nó có chỉ số chống oxy hóa gấp 5.000 lần vitamin C và 6.000 lần vitamin E. Chính vì vậy đạt hiệu quả cao chỉ trong vòng đúng 7 ngày thôi. Các chú ơi, ngày hôm nay này, trong đơn hàng của mọi người có phiếu bảo hành của bên shop nhà em. Đồng thời có số tại hotline của bên nhà em. Đúng 10 giây thôi. Không cần phải mọi người sử dụng trong vòng 2 ngày, 3 ngày. 10 giây đầu tiên thôi mà người dùng mà bị ngứa, bị châm chích, bị lột da hoặc không thích, gọi điện cho bên nhà em qua số này, gửi lại hàng cho bên nhà em. Bên em trả lại tiền cho mọi người gấp đôi luôn các chú nhá. Bên em không hứa hoàn tiền 1 tỷ, 2 tỷ, nhưng bên em hoàn toàn có thể bồi thường cho mọi người. Ngày hôm nay mua 200 nghìn, bên em hoàn tiền 400. Chiêu là mua 599k em hoàn tiền 1 triệu 2. Chiêu là mua 999k em hoàn tiền em hoàn tiền cho mọi người 2 triệu luôn em phượng nói là em phượng làm được các triệu nhá sử dụng mọi người nhìn trên đây em chưa không thích không phê em phượng không có lấy tiền của mọi người luôn này mọi người nhìn chưa em ơi nếu như dùng sản phẩm rồi không hiệu quả chị biết tìm em ở đâu ok em cảm ơn câu hỏi của chị ra hơn rất là nhiều một câu hỏi cực kỳ là hay em tâm đắc nhất từ đầu livestream các chị ơi ngay lập tức dành cho em phượng 10 giây vào ngay google tìm tên của em là cù phượng olic sẽ ra toàn bộ thông tin và bài báo viết về em Phượng luôn về gia đình của bên nhà em Phượng luôn xuất phát điểm của bên nhà em Phượng không phải là một người có mà làn da đẹp Bản thân em Phượng cũng là một bà mẹ bỉm sữa, năm nay 38 tuổi rồi Nhưng bây giờ đi ra ngoài ai cũng bảo em Phượng chỉ em dạo gần 30 tuổi thôi Cái bí quyết nào giúp em Phượng trẻ ra từ 5 đến 10 tuổi Cái bí quyết nào giúp em Phượng thay đổi một cái làn da đây Từ là một người bị nám tàn nhang, nám, chồng nám lỗ chân lông to bị nhăn ở vùng khóe mắt nhăn ở vùng khóe cười đi laser rồi nhưng tiền mất tật mang lán tàn nhang quay trở lại rất là nhiều em vừa có một cái làn da nhuyễn tại đây bí quyết đây thần dược đây đây được coi là một thần dược là một siêu phẩm các chị nha một siêu phẩm luôn các chị ơi nếu như ngày hôm nay em phượng là một người bán hàng bất chất này em sẽ bảo như sau các chị ơi em bị nám tàn nhang này em dùng hết hai lọ thôi là em hết sạch lám tàn nhang em đẹp như ở hiện tại đây đó chính là câu nói của một người bán hàng bất chấp các chị thích nghe một người bán hàng bất chấp để cam kết Hay các chị ơi, các chị thích nghe một người đã từng trải nghiệm về sản phẩm Ngày hôm nay chỉ lên đây chia sẻ thôi Chợ duyên đúng 10 cái hàng cuối cùng thôi các chị ạ Nếu như ngày hôm nay em Phượng bán hàng bất chấp này Em bảo các chị ơi bị nám tà nhang Dùng cho em hai lọ thôi Hết triệt để luôn Thì nhà em đi được một ngày phải một nghìn đơn hàng luôn Các chị nhá Nhưng mà em Phượng không bán theo số lượng mà em phượng bán bằng cái uy tín của mình bằng cái đạo đức và lương tâm nghề nghiệp khách hàng đã dùng rồi phải quay lại biết ơn và quay lại cho bên em xin phản hồi nếu như cái chiếu hình ngày hôm nay cái sản phẩm này mà em bảo các chiếu bị nám tà nhang các chị dùng cho em một loại thôi là hết triệt để thì thứ nhất là em phượng phải bán thuốc độc thuốc gây bào mòn da làm cho da của người bào mòn mỏng đi da của bị chết những phần collagen sống ở dưới phần hạ bì gây bắt nắng gây bào mòn da hoặc hai nam phượng phải bán thuốc tiên nếu như đây là lỗ thuốc tiên này em phượng phải bán 50 triệu chứ không phải là bán 199 k em phượng không bán thuốc độc cũng không bán, bán thuốc tiên chính vì vậy các chị ơi ngày hôm nay những chị yêu nào tin em rồi muốn có làn da đẹp như em rồi muốn làn da thay đổi như này hãy tin em một lần trao cho em phượng 50% sự tin tưởng em mang đến cho chị em 100% sự hài lòng các chú nhá Đấy, em ơi à, chị đang mang bầu chị có dùng được không và cô em gái của chị vừa mới sinh em bé xong thì có dùng được không ok các chị ơi các chị thấy không ạ em phụ còn dám ăn trực tiếp vào trong cơ thể và đồng thời dám test lên cái làn da của mình đây các chị nhìn nhá các chị cho em phụ hỏi này nếu như một sản phẩm không an toàn một sản phẩm không an toàn và đặc biệt là sản phẩm này mà không lành tính thì em không bao giờ em mang cái uy tín của mình ra để em cam kết cũng không bao giờ em phụ ăn trực tiếp vào trong cơ thể không bao giờ em tắm test lên cái làn da của mình từ lễ vừa phải test đến chục lần huyết thanh truyền trắng rồi đúng không ạ hai trăm hai trăm nghìn đồng em vẫn cần tiền thật nhưng không bao giờ bán hàng bất chấp các chịu nhá không bao giờ bán hàng bất chấp luôn bản thân em cũng đang cho em con em, em cho con em bú con em năm nay mới có 8 tháng thôi chính vì vậy chiêu nào đang mang bầu đang cho con bú hoàn toàn yên tâm sử dụng cho em cái thời điểm mà chị đang mang bầu thời điểm đang cho bú là toàn bộ dinh dưỡng của người mẹ này được chuyển vào trong cái bào thai nội tiết tố của trẻ phụ nữ ta đang thay đổi chính vì vậy các chị yêu ơi hãy bổ sung dinh dưỡng kịp thời cho bên nhà em đây là lý do vì sao một số chị em đang cho con bú hoặc đang mang bầu không chăm sóc da cẩn thận dẫn đến collagen phần hạ bì của mọi người bị đứt gãy từng phần và đây là lý do vì sao da của người bị nhạy cảm da của người bị khô rắt bị sần rồi bị xuất hiện tình trạng nám và tàn nhang rất là nhiều đây là lý do vì sao mọi người phải sử dụng ngay lập tức cho em Ngày hôm nay các chị yêu không gặp được em thì không sao Gặp được em ở trên livestream rồi Mà vẫn để một cái làn da Thâm đen nám già lua thì các chị yêu đây đó chính là nỗi các chị yêu các chị yêu nhá đấy em ơi địa chỉ của em ở đâu các chị ơi em phượng à, đang mở một cái spa lớn tại hà nội ở à, tại tại hải phòng ở 286 Trần Tất Văn Kiến An Hải Phòng chị yêu nào ở khu vực Hải Phòng thì mọi người cứ qua spa 286 Trần Tất Văn em Phượng soi ra miễn phí còn chị yêu nào ở khác khu vực Hải Phòng thì vào livestream lại để lại số này bên em tư vấn miễn phí cho anh người luôn các chị yêu nhá đấy Em ơi chị đang dùng cái thanh của bên nhà em thật sự rất là mê luôn Ba xỉ em bên em xỉ từ bao nhiêu lọ các chị ơi Bên em xỉ từ 20 lọ trở lên Chiêu nào muốn lấy giá xỉ thì để lại số tại vào đây Bên em sẽ có nhân viên tư vấn cho mọi người Cách bán hàng như nào Lập xỉ ra làm sao các tình yêu nhá Em xin chốt đơn chị yêu Minh Hằng 5 lọ, chị Hiền Hiền ba lọ Chị Giáng Hương 5 lọ, chị Quỳnh Chi 3 lọ, chị Nguyễn Hải 3 lọ các chị ơi. Ngày hôm nay tin em một lần đi, trao cho em 50% sự tin tưởng, em trao cho mọi người 100% sự hài lòng. Mọi người nhìn cho em, da căng bóng trắng hồng và mịn như da của em bé luôn. Các chị ơi, khách hàng ở bên em cực kỳ thông minh luôn. Không ai lấy một lọ và không ai không ai lấy một lọ và hai lọ luôn các chị ơi nhìn này. Đây, tiếp theo đây. Đấy mọi người nhìn chưa? Cô này có tên Facebook là gì đây? Cô này có tên Facebook là Trinh Nguyễn mọi người nhìn cho bên em chưa? Năm nay cô đã gần 60 tuổi rồi Da của cô ấy bị nám tàn nhang Các chị chị bên nhà em chưa nám tàn nhang này Sau khi sử dụng huyết thanh của bên em đúng một liệu trình là 6 hộp Và bây giờ cô cho em phản hồi đây các chị ơi Rất là nhiều chị yêu đến spa của em Năm nay 40 tuổi rồi nhưng mà đo độ tuổi da tương tưởng chừng như đang ở độ tuổi 50 và 60 Không còn một sợi collagen nào dưới sườn hạ bì nữa Các chị ơi thì em hỏi các chị yêu collagen nó chính là một protein cơ thể giúp các chiêu làm trẻ hóa làn da làm tăng cường sức kháng da giúp cho làn da của chị ưu lực khỏe chống chọi với khí hậu thời tiết của người ở ờ, chống chọi với khí hậu thời tiết Việt Nam hiện nay khí hậu nắng ở mưa nhiều dùng làm sao dầu ở vùng chữ T và khô ở hai bên gò má các chú nhá đấy Ngày hôm nay các chị ơi, tình yêu là tin em rồi thì đặt hàng ngay lập tức để lại số điện ở đây. Bên em chuẩn bị xuống like, các chị ơi, chuẩn bị xuống like đây. Chưa là có câu hỏi gì thì để lại số điện ở đây. Em ơi năm nay em bao nhiêu tuổi mà chị nhìn em đẹp lắm Ok các chị ơi năm nay em Phượng đã 38 tuổi rồi Em là một bà mẹ bỉm sữa quá hẹp bé các chị ơi không tin các chị ơi lên Google tìm hiểu về em Là Cù Phượng Nick đem cho mọi người xem này Đem quay bằng cam thường luôn Đây các chị ơi, nhìn chưa Sử dụng này Đấy Các chị ơi bên em có phiếu bảo hành rồi các chị ơi dùng mà không thích không mê quay về đây em hoàn tiền luôn em ơi cái em huyết thanh truyền trắng của bên nhà em đến từ công ty nào vậy chị giờ mới vào livestream ok các chị ơi cái em huyết thanh truyền trắng 7 ngày của bên nhà em đến từ công ty trách nhiệm hạn Olic Việt Nam đây là một dòng sản phẩm duy nhất trên thị trường mỹ phẩm Việt Nam được mang tên là mỹ phẩm sạch có chữ sạch ở đằng sau tên logo toàn bộ là nguyên liệu thứ nhất đó chính là collagen sống giúp các chị làm trẻ hóa làn da làm tái sinh làn da và phục hồi làn da đấy không các gì chị yêu ơi không các gì các chị yêu đang tái tạo làn da phục hồi làn da xóa nhăn đóng mắt xóa nhăn cười thành phần thứ hai ở đây đó chính là cam thảo chiếm 98% có khả năng chuyển hóa tế bào và đồng thời kết hợp với hồng cầu ở dưới da công nghệ sử dụng đây là công nghệ siêu vi nano phân tử nước kết hợp với công nghệ nam châm vector một đầu chứa cam thảo đưa cam thảo trực tiếp cho phần hạ bì một đầu áp dụng công nghệ xuống đây là công nghệ vector lam châm hút toàn bộ độc tố dầu thừa bã nhờn chân nắm gốc nám này nó từ phần hạ bì đẩy lên trên phần trung bì lên trên phần trung bì nó diễn ra một quá trình chuyển hóa tế bào chuyển hóa tế bào từ tế bào đen sạm chuyển sang tế bào trắng hồng đây là lý do vì sao 7 đúng 7 ngày thôi quá trình chuyển hóa này diễn ra trong vòng đúng 7 ngày chỉ trong vòng đúng 7 ngày thôi Da của các chiếu trắng phát sáng luôn Bật từ 3 đến 5 tông và trắng hồng Không phải trắng bờ, trắng bạch Như một số dòng kem trộn mà người đang sử dụng bên ngoài thị trường các chị nhá Sau khi sử dụng sản bẩm là các chị bị hoàn lại da Nhưng em đã bảo rồi Khi các chị sử dụng sản phẩm bên em này Đã đẹp rồi, đã trắng hồng rồi Không bao giờ bị quay trở lại nữa các thiếu nhá Chính vì vậy đặt hàng để lại cho em đúng cú pháp số hộp kèm số điện thoại bên cạnh. Dạ ok em cho đơn chị yêu giá Hương 3 liệu trình, chị Ngọc Hân 5 liệu trình, chị Lê Phương Thảo 3 liệu trình. Em ơi em đang tư vấn sản phẩm gì vậy? Chị nhìn da của em đẹp lắm. Năm nay em bao nhiêu tuổi vậy? Các chị ơi ngày hôm nay những chị yêu nào mà người đang có cái làn da bị nhạy cảm bị chai lì đen sạm rồi dùng rất là nhiều tinh chất lên trên da dùng rất là nhiều sản phẩm kem trắng da rồi mà làn da không thể thay đổi muốn nhận ngay cái bí quyết Giúp các chiêu trẻ ra từ 3 đến 5 đến 10 tuổi Làm đều màu da Xóa nhăn vùng mắt, xóa nhăn vùng cười Trị dứt điểm tình trạng thâm do nám sạm tàn nhang Do mụn để lại Đồng thời phù hợp đối với một loại da Từ loại da bị nhạy cảm nhất từ loại da của mọi người bị lỗi mạch máu, lỗi gân xanh Ngay lập tức để là ngay xuống thoại trực tiếp trong live stream này Trên tay em đang cầm đây Đây là một em siêu phẩm giúp các chiêu làm trắng da thay đổi là da hoàn toàn chỉ sau đúng 7 ngày. Nó có tên gọi là huyết thanh truyền trắng 7 ngày phát sáng đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn Olic Việt Nam. Đây là một dòng sản phẩm duy nhất trên thị trường mỹ phẩm Việt Nam hiện nay được mang tên là mỹ phẩm sạch, có chữ sạch ở đằng sau tên logo. Tại sao em này lại có tên là huyết thanh truyền trắng 7 ngày? Bởi vì quá trình chuyển hóa tế bào từ tế bào chai lì đen sạm chuyển sang tế bào trắng hồng giúp cho làn da của chiếu trắng phát sáng bật từ 3 đến 5 tông da chỉ sau đúng 7 ngày nhờ áp dụng công nghệ siêu vinano phân tử nước kết hợp với công nghệ nam châm vector hút toàn bộ dầu thừa bã nhờn độc tố chân nắm gốc nám dễ nám từ phần hạ bì đẩy lên trên phần trung bì lên trên phần trung bì kết hợp với hồng cầu dưới da chuyển hóa tế bào từ tế bào đen dạng sang tế bào trắng hồng đây là lý do vì sao Làn da của người trắng hồng rồi Mịn rồi Căng bóng rồi Trẻ ra từ 3 năm tuổi Mà không bao giờ bị quay trở lại nữa Các chú nhá Đặt hàng lên đơn đúng Cú pháp làm mọi người được làm thành công Em ơi giá bao nhiêu vậy Tư vấn Em tư vấn kỹ vậy Báo giá đi em ơi chị muốn mua luôn Em ơi bên em xỉ từ bao nhiêu lọ vậy Em ơi giá bao nhiêu vậy Em ơi báo giá đi em ơi Ok các tiểu ơi Như em đã vừa đã nói từ đầu livestream rồi Em chỉ còn đúng 20 xuất quà cuối cùng trong cái livestream này Ngay lập tức để là ngay số điện thoại vào đây Giá niêm yết của công ty đưa ra đây Hàng đạt chuẩn chất lượng 5 sao được Bộ Y tế phê duyệt Thứ nhất có đầy đủ tem vào Bộ Y tế Đồng thời tải phần mềm iCheck ra Giá niêm yết trên phần mềm iCheck là 500k một hộp Ngày hôm nay em trợ giúp cho đúng 20 triệu cuối cùng trong cái livestream này Được trải nghiệm với giá khuyến mại Đối với chiêu nào có làn da trắng đẹp như em rồi <clears throat> Mọi người muốn dùng liều duy trì Thì sử dụng cho em đúng một lọ này thôi Từ 500k xuống còn 199k em miễn phí ship giao hàng toàn quốc Chia sẻ cho em một lần về trang book cá nhân của mình Đối với chiêu nào trên 25 tuổi Da của mình bị chai lì đen sạm Da của mình bị nhạy cảm Lỗ chân lông to da không có được đều màu Muốn trắng sáng ra, bật tông ra, trẻ ra từ 3 năm tuổi Ngay lập tức sử dụng cho em một liệu trình ở đây Tương ứng với là ba lọ huyết thanh này Dùng cho em từ 3 đến 4 tháng mỗi một lọ này Dùng cho em từ một tháng đến một tháng rưỡi Giảm giá từ 1 triệu 650 nghìn đồng Xuống còn 999k 3 huyết thanh Tương ứng với 3 hộp này Mọi người được miễn phí ship hàng toàn quốc Và đồng thời tặng thêm cho các chị yêu một em sữa rửa mặt Cambolic nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc Việt Nam với thành phần chính là cam tảo hồng sâm và đồng thời giúp các chiêu làm trắng da một lần sử dụng sữa mặt này bằng 3 lần bôi kem trắng da đây là dòng sản phẩm chuyên dành cho da bị mụn da bị nám da bị tà nhang và muốn trắng da hút toàn bộ độc tố dầu thừa bã nhờn chân lám gốc nám này đẩy hết lên trên bề mặt của da các thiếu nhá ok cho tiểu ơi còn đối với chiêu nào trên 35 tuổi dùng rất là nhiều tinh chất ở trên da rồi dùng rất là nhiều loại sản phẩm kem trắng da kem trị nám tà nhang rồi mà không có hiệu quả các chị ơi muốn trẻ da từ 5 đến 10 tuổi da của mình bị não hóa bị chai lì rồi muốn không bao giờ bị tái trở lại nữa muốn da đẹp vĩnh viễn luôn không bị quay trở lại nữa thì sử dụng trên một liệu trình ở đây một combo như thế này từ 3 triệu 150 nghìn đồng em giảm giá xuống còn 999k bao gồm 5 em huyết thanh truyền trắng mua 5 huyết thanh em tặng thêm huyết thanh là 6 nọ thứ sáu này giúp các chiếu không bao giờ bị tái trở lại nữa da trắng hồng da đẹp rồi không bị quay trở lại gồm 6 huyết thanh và tặng thêm cho các chị yêu một em sữa ở mặt này 7 hộp mới có giá là 999k chia ra có 140.000 đồng một hộp thôi dùng trong từ 6 đến 7 tháng. Đây là một liều dùng để điều trị nám tàn nhang đồi mồi tận gốc cho mọi người luôn. Dùng mà không thích không mê quay về đây em hoàn tiền cho mọi người gấp đôi. Và trong đơn hàng của chị Yêu đây có phiếu bảo hành của bên shop nhà em. Toàn bộ thông tin và số tài hotline của bên nhà em để ở bên trên phần đơn hàng của mọi người. Chị ơi em vừa mới nhận được hàng, dùng như thế nào với chị gái xinh ơi? Ok các tiểu ơi, em sẽ hướng dẫn các tiểu sử dụng này. Mua từ 3 liệu trình trở lên được tặng một em sữa rửa mặt chuyên dành cho da Bị mụn, da bị nám, da bị tàn nhang Bên em không bán ở bên ngoài chỉ tặng cho mọi người thôi Được không ạ? Dùng cho một ngày hai lần sáng tối Mỗi lần dùng chấm lên cho em 4 điểm như này đây mọi người nhìn chưa? Đấy, chấm lên cho em 4 điểm mọi người nhìn này Massage cho em này Đấy, trong vòng đúng 10 giây đầu tiên thôi 10 giây đầu tiên cảm nhận này Thơm, đặc biệt là mềm mịn và căng bóng tức thì luôn trong vòng đúng 3 ngày tiếp theo dùng đều đặn cho một ngày hai lần sáng tối làn da người trắng bật tông từ 2 đến 3 tông da mềm da mịn và đặc biệt là căng bóng tiếp theo đây trong đúng 7 ngày một người dùng đều đặn cho một ngày hai lần sáng tối làn da người trắng phát sáng luôn bật từ 3 đến 5 tông da và làm đều màu da xe kít lỗ chân nông sau 28 ngày đúng và đủ một chu kỳ tái tạo của một làn da làn da mọi người hoàn toàn là thay đổi thay đổi từ 40 đến 60%, trẻ ra từ 5 đến 10 tuổi. Đồng thời mờ thâm do nám sạm tàn nhang đồi mồi này. Đặt hàng để lại cho em đúng cú pháp. Số hộp kèm số bên cạnh mọi người được lên hàng thành công. Em xin cho đơn thì yêu Quỳnh Chi 5 liệu trình, chị Nguyễn Hạnh 3 liệu trình, chị Nguyễn Hải 5 liệu trình, chị Lê Phương Thảo 3 liệu trình, chị Gia Hơn 5 liệu trình. Khách hàng của bên em cực kỳ là thông minh luôn, không có chiêu là mua một lọ, mua hai lọ luôn bởi vì sao? Đây là một live stream duy nhất Sau khi kết thúc live stream là em Phượng xóa like ngay lập tức Lần sau mà người muốn mua hàng Quay về đúng giá limit trên phần mềm iCheck Là 500k một cách chiều nhá Chính vì vậy gặp em ở trên live stream rồi Không có gì đang được nghe một chuyên gia tư vấn về da ngồi đây Chia sẻ cho mọi người những cái bí quyết giúp các chiều làm trắng da xóa nhăn vùng mắt xóa nhăn vùng cười trẻ hóa làn da từ 3 đến 5 tuổi làm đều màu da Chị rất điểm tình trạng thâm do nám sạm và nhang đồi mồi này Em ơi trước chị gặp em bị nám tàn nhang cơ mà Sao bây giờ nhìn em khác vậy Em có đi thẩm mỹ không ok các chị ơi Em bảo chị yêu rồi Những chiêu nào trước đây biết đến em Thì mọi người đều biết em cũng có một cái làn da cực kỳ là xấu luôn Đây các chị có thể nhìn này Đây các chị ơi Em cho mọi người xem đây Đây là hình ảnh làn da của em Phượng Cách đây 6 tháng Bản thân em là một bà mẹ bỉm sữa năm nay 38 tuổi rồi Cách đây 6 tháng em Phượng bị nám tàn nhang đồi mồi rất là nhiều Da bị thâm, bị chai lì, đen sạm, da không có được đều màu Bị nhăn ở vùng khỏe mắt, nhăn ở vùng khỏe cười Bản thân em có bệnh thì vái tứ phương Ai bảo gì em Phượng đều dùng đấy Em Phượng còn uống thuốc của người dân tộc Tài rồi, dân tộc Giao rồi Nhưng mà làn da không có thể cải thiện Em Phượng đầu tư một liệu trình đi bắn tia laser ở ngoài spa mất 20 triệu nhưng tiền mất tật tật mang bắn đến đâu để lại hậu quả ở bên chân phần biểu bì của da đây chỉ sau đúng 2 tháng thôi làn da của em ngày càng nám chồng nám ngày càng nặng hơn so với lúc ban đầu chính vì vậy ngày hôm nay các chị ơi gặp được em ở trên livestream rồi không các chị trên hiệu đang được nghe một chuyên gia tư vấn về da ngồi đây đồng thời đang được nghe chính khách hàng sử dụng sản phẩm này sử dụng và chia sẻ cho mọi người Em đứng trên cương vị là một tín đồ, là một khách hàng của chính cái sản phẩm mà em đang kinh doanh đây. Các chiều nhá. Chiêu nào muốn trắng da và trẻ hóa làn da giống như em. Ngay lập tức để lại ngay số thoại trực tiếp trong livestream này. Mọi người được chốt đơn hàng thành công. Em cho đơn chị Hồng Ngọc Hân 5 liệu trình. À, chị Nhan Talasa 3 liệu trình em ghi nhận đơn chỉ cần để lại cho em số thoại vào đây là mọi người được lên hàng thành công em đang phát một lúc ở trên rất là nhiều máy một nghìn chiêu đang có mặt trong livestream này Em chỉ chọn ra đúng 30 chiêu nhanh tay nhất Đặt hàng để lại đúng cú pháp ba lọ kèm số tại bên cạnh hoặc 5 lọ kèm số tại bên cạnh Mọi người được lên hàng thành công à, Em ơi chị vừa mới nhận được hàng của em xong à, Dùng như thế nào vậy em? Các chị ơi dùng cho em một ngày hai lần sáng tối à, Em gái ơi à, chị mới dùng được 7 ngày huyết thanh truyền trắng bên nhà em thật sự rất là mềm và mịn lỗ chân âm của chị cũng đã xe hết rồi da của chị trắng màu mềm ai cũng khen dạ này dùng gì mà da mướt mượt mượt luôn dạ ok em cảm ơn chị yêu ngọc luyến rất là nhiều à, chị yêu chị yêu hẳn lan anh ơi à, nếu như chị bị nám tà nhang mà chị dùng hết ba lọ rồi thì chị có cần dùng lọ nữa tiếp theo không ok các chị ơi đối với những chiêu nào chúng ta đã dùng sản phẩm bên nhà em rồi mà mọi người muốn da của người trắng bền vững không bao giờ bị quay trở lại nữa nám tai nhác không bao giờ quay trở lại nữa thì các chú ơi dùng cho em một liệu trình tối thiểu là từ 5 liệu trình trở lên ở đây các chú nhá lọ thứ sáu em tặng cho mọi người đây đó chính là lọ dùng duy trì hút toàn bộ độc tố chân nám gốc nám dễ nám mà không bao giờ bị quay trở lại da người trắng hồng và trắng phát sáng rồi không bị quay trở lại các chú nhá Đấy ok chị ơi chị ơi Em ơi chị bị nám tà nhang Chị dùng hết 5 liệu trình rồi Bây giờ hết nám tà nhang rồi Gửi thêm cho chị ba liệu trình nữa nhé Theo địa chỉ cũ ok em, em chốt đơn chị yêu luôn À chị ơi Da em bị lỗ chân lông to Em dùng mới được 3 ngày thôi Da rất là mịn Lỗ chân lông chưa cải thiện Nhưng da rất là mịn và trắng Cảm ơn chị Phượng rất là nhiều Mọi người thấy không ạ Em đang livestream ở trên rất là nhiều máy Khách hàng vào livestream này phản hồi trực tiếp trên livestream thì thứ nhất mọi người phải biết được thứ nhất là uy tín của người bán hàng như thế nào cái thứ hai chất lượng của sản phẩm ra làm sao cái thứ ba là dịch vụ chăm sóc của bên shop cù vượng như thế nào mà khách hàng nhìn em trên livestream phản hồi trực tiếp và quay lại mua cho anh em bạn bè người thân các chị ơi không tin dành cho em 10 giây vào ngay google tìm tên của em là cù phượng olic sẽ ra toàn bộ thông tin và bài báo viết về em phượng luôn mọi người nhá Sử dụng sản phẩm bên em sau đúng 10 giây thôi Không thích quay về em hoàn tiền các tình yêu gấp đôi luôn Được không ạ? Không có một người bán hàng nào lại cam kết nhiệt tình giống như em Phượng ngày hôm nay ngồi đây Các chiều nhá Dùng không thích, không mê, không nghiện em Phượng em không có lấy tiền Em cho mọi người xem một số feedback hàng ở bên nhà em Đây các chị ơi Chị này có tên Facebook là Nguyễn Hằng Chị đấy bị thâm do mụn để lại Dùng rất là nhiều loại sản phẩm dành cho da trị thâm rồi Nhưng không có hiệu quả Gặp em ở trên livestream mua đúng 5 liệu trình thôi Và bây giờ em cho mọi người xem feedback đây Mọi người nhìn chưa Đã hết thâm rồi Lại còn da còn căng bóng mịn màng nữa Và trẻ da nữa Và hiện tại đang là tổng phân phối tại khu vực Thanh Hóa Chính vì vậy ngày mai những chiêu nào mọi người đặt hàng rồi dùng thích rồi Muốn quay lại nhập sỉ Thì cứ liên hệ với bên em qua Zalo Bên em tư vấn sỉ cho mọi người các chiêu nhé Em ơi chị giờ mới vào livestream hướng dẫn lại cách sử dụng đi em Ok chị ơi Em hướng dẫn mọi người cách dùng này Dùng trên một ngày hai lần sáng tối chấm lên cho em 3 giọt lên trên 3 điểm như này đây mọi người nhìn chưa Đấy các chị ơi một giọt huyết thanh truyền dáng ở bên em Không khác gì mọi người đang tiêm thẳng collagen sống trực tiếp trên hàng da Một giọt huyết thanh này đậm đặc gấp 100 lần giọt xe zoom bên ngoài thị trường các chị mọi người nhìn trên bên nhà em chưa tốc độ thẩm thấu cực kỳ là nhanh luôn các chị ơi dùng không thích không mê quay về đây em hoàn tiền cho mọi người gấp đôi luôn với thành phần chính của nó ở đây đó chính là collagen sống không các gì các tình yêu ơi là sợi collagen đang còn sống ở trong huyết thanh này một người đang tiêm thẳng collagen tươi xuống trực tiếp trên phần hạ bì không các gì một liệu trình đi spa nâng cơ kéo chỉ vào ngoài spa trị giá là từ 20 đến 30 triệu đồng các chị ơi cái vùng da bị chai lì đen sạm vùng da bị nhạy cảm vùng da bị thô da bị sần sùi vùng da bị nám tàn nhang và bị mụn đấy đó chính là vùng da dần hạ bì của mọi người đang bị đứt gãy collagen từng phần cấu trúc da chúng ta được chia làm 3 lớp biểu bì trung bì và hạ bì khi collagen trên phần hạ bì của mọi người đã bị đứt gãy rồi dẫn đến da của mọi người bị não hóa bị trùng da bị nhăn nheo bị chảy xệ xuất hiện hiện tượng là da bị nhạy cảm da bị thô da bị sần sùi việc đầu tiên của các chị em muốn có làn da đẹp đó chính là phải làm cho da các chị em phải được khỏe đã phải được hồi phục collagen chính vì vậy các chị em ngày hôm nay duy nhất trên kênh livestream mình đây em đưa ra cho các chị em một cái siêu phẩm là huyễn thanh truyền trắng 7 ngày có chứa thành phần là collagen sống giúp các chị em làm tái tạo làn da dùng đến đâu là làn da của mình được tái sinh và được phục hồi ngay lập tức chỉ trong vòng đúng 10 giây thôi với thành phần tiếp theo ở đây đó chính là chiết xuất từ cam thảo chiếm 98% một cân cam thảo này là 750 triệu không phải là 75 triệu nó có khả năng chuyển hóa tế bào kết hợp với công nghệ độc quyền từ Pháp về Việt Nam đó chính là công nghệ siêu vi nano phân tử nước là toàn bộ là collagen sống kết hợp với cam thảo kết hợp với hồng cầu dưới da đồng thời dễ của cái dâu tằm trắng và tảo biển của Hàn Quốc nó hòa quyện vào với nhau và được bọc lại trong một phân tử nước khi tiến hành massage ra như này đây trong vòng đúng 10 giây đầu tiên nó sẽ thẩm thấu từ phần biểu bì xuống phần trung bì xuống phần hạ bì ở dưới phần hạ bì này nó kết hợp thêm một công nghệ nữa đó chính công nghệ nam châm vector một đầu chứa cam thảo thành phần hạ bì để đi nuôi dưỡng làn da giữ làn da mới được khỏe bổ sung dinh dưỡng tái sinh cái vùng collagen đang bị đứt gãy một đầu chứa lam châm hút toàn bộ độc tố dầu thừa bã nhờn chân nám gốc nám dễ nám và độc tố ổ hắc tố melanin làm đen da hình thành nên chân nám trần nhang này được loại bỏ đẩy lên trên phần trung bì lên trên phần trung bì này có quá trình diễn ra một quá trình chuyển hóa tế bào kết hợp với hồng cầu ở dưới da từ tế bào đen sạm chuyển sang tế bào trắng hồng và làn da của một người trắng hồng phát sáng chỉ sau đúng 7 ngày bởi vì quá trình tái tạo quá trình diễn ra chuyển hóa tế bào này diễn ra trong vòng đúng 7 ngày chính vì vậy em này có tên là Nguyễn Thanh truyền trắng 7 ngày trắng phát sáng bậc từ 3 đến 5 tông chỉ sau đúng 7 ngày thôi mà trắng vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại nữa nám tà nhang hết rồi không bao giờ phải quay trở lại nữa chơi giá bao như vậy chị ơi các chị ơi giá niêm yết của công ty đây trên phần mềm iCheck là 500k một chiêu nào có làm ra trắng như em rồi chỉ cần dùng cho em đúng một lọ thôi từ 500.000 đồng xuống còn 199k một chia sẻ cho em một lần về trang bức cá nhân của mình để các chị được miễn phí ship toàn bộ đơn hàng Đối với trường hợp trên 25 tuổi Da của mình bị khô, bị nhạy cảm, bị chai lì đen sạm Da của mình não hóa rồi Muốn trắng da trẻ da từ 3 đến 5 tuổi Thì dùng cho em từ 3 liệu trình trở lên Từ 1 triệu 650 nghìn đồng 3 liệu trình Em giảm giá cho mọi người xuống còn 599k 3 liệu trình Dùng cho em từ 3 đến 4 tháng Tặng thêm cho mọi người một em sữa đoạt Cambolic chuyên dành cho da mụn da nám da tàn nhang và muốn trắng da một lần sử dụng sữa mặt này bằng 3 lần bôi kem trắng da luôn đặt hàng để lại cho em đúng cú pháp ba lọ kèm số bên cạnh mọi người được lên làm thành công đối với trường là trên 35 tuổi rồi da bị não hóa rất là lâu rồi đồng thời muốn trẻ da từ 5 đến 10 tuổi muốn trị dứt điểm tình trạng thâm do mụn do nám do nhang và muốn làn da đẹp rồi mà không bị quay trở lại nữa thì sử dụng cho một combo ở đây từ 3 triệu 150 nghìn đồng 5 hộp huyết thanh này dùng cho em từ 6 đến 7 tháng Em tặng thêm một huyết thanh là 6 6 huyết thanh tặng thêm cho mọi người một sữa rửa mặt đây là 7 sản phẩm Từ 3 triệu 150 nghìn đồng xuống còn 999k Chi phí làm đẹp chỉ mất có 3 nghìn đồng mỗi một ngày một hộp chia ra là 140.000 đồng Đặt hàng để lại cho em đúng cú pháp 5 lọ kèm số bên cạnh Mọi người được lên hàng thành công Chi phí làm đẹp chỉ mất có 3.000 đồng Các chú nhá Chị em phụ nữ ta hy sinh vì chồng vì con 70% thôi 30% hãy dành cho bản thân mình 3.000 đồng này không bằng một cốc trà đá ngoài vỉa hè 3.000 đồng này các chị ơi không mua được một bữa rau luôn các chị nhá 199k này không bằng một chiếc áo đang mặc đây bớt một chiếc áo đi cái làn da nó tố cáo tuổi tác trẻ phụ nữ mình muốn chồng yêu hơn chiều hơn muốn xếp tăng lương muốn đi đâu chúng ta cũng được để ý đi đâu ta được ưu tiên đúng không ạ ngay lập tức các chị ơi không được bỏ qua cái giây phút này đây là một em siêu phẩm huyết thanh truyền trắng 7 ngày phát sáng đang vô cùng hot đang được săn lùng trên thị trường mỹ phẩm Việt Nam bên em thường xuyên cháy hàng Trung bình một ngày em xuất đi từ 300 đến 500 đơn hàng Gồm 3 là combo là 3 đến 5 lọ Trung bình một ngày em xuất đi từ 1.000 đến 1.500 hộp huyết thanh luôn Em cho mọi người xem các chiều nhá Lượng hàng của nhà em đi này